vô ngại mà đây chính là điều mình đã tìm thấy hạnh phúc hơi hoa đồng này xóa rơi tiếng nói của anh một những phút vàng này chỉ khi ta em ngừng ngày khuất đang nhắm đến